Bạn sẽ làm gì khi bị người thân yêu nhất phản bội? Tài sản tiêu tan chỉ sau một cú sụp đổ trăm tỷ Anh ơi! Công ty bên mỹ đã phá sản rồi Em vừa chuyển 100 tỷ mua 10 container thì mất trắng 100 tỷ rồi anh ạ à. Tại sao? Vì bạn là gamer Hãy nhớ bạn là gamer Một gamer đích thực không thể thất bại trên lý tưởng của mình Tạ có nặng trên vai nhưng lưng chúng ta phải thẳng Phải đứng dậy dù bài soát có nặng bao nhiêu đi chăng nữa Hãy xem cách tôi lấy lại 100 tỷ Và vực dậy một công ty đang trên đà sụp đổ Phút đắm say ngắt ngay từng hơi thở Chuyện tình nào cũng có lúc dịu êm Ta bên nào anh nghiêng tay về bên đó như đời này anh chỉ hướng về em tay nắm chặt căn cơ và tâm hướng mắt nhắm nhìn theo mạch máu nóng trào dân, biến đam mê hoài bão tràn che che vượt qua khó khăn vì tương lai ngời sàn tay vừa rong yêu em bằng tất cả ngược căn phòng theo điều nhạc hôm nay Giọt mồ hôi trên khóe mắt anh cay Không khoa khớp khẽ chạm phút mê ly Chăn chu vương uy nghi đầy sức mạnh Để bằng em trong khi trời sẽ lạnh Vô đi em Thời này sinh viên Bắt đầu quen em Cái này là ăn mì tôm với em mới được 6 muối nè <laughs> Cái này chắc là lúc không còn em cho nên mặt mới buồn thế này đúng không anh? <laughs> Khỏe đẹp Thành công Đẳng cấp Không biết có giữ được bao lâu Em tính chờ anh ở chỗ cũ Mà em nghĩ anh mới mất 100 tỷ cơ mà Thôi em đến đây Sao lúc nào anh sụp đổ em cũng tới hết vậy 20 tỷ 50 tỷ Và bây giờ là 100 tỷ Đến cứu anh hay giết anh đây <laughs> Còn tùy thái độ của anh Cuộc đời của anh là phải gắn liền với em Đàn bà bên anh có thể nhiều Nhưng khi sụp đổ chỉ có em thôi mà con bồ nhỏ của anh đâu rồi Sao em không thấy cô ta đâu Bây giờ anh không có tâm trạng để nhắc đến cô ấy Nhưng cô ta có liên quan đến vụ mất 100 tỷ của anh đấy Ý em là sao? Bởi vì cô ta vốn là gà của bên kia Gà thì phải đến lúc thu hoạch chứ anh Cô ta đã ôm hết tài sản Bán hết thông tin dự án của anh cho bên kia rồi <laughs> Em đi quá xa rồi đó Cô ấy không phải là người như vậy <laughs> Nếu anh không tin em Anh thử gọi cho cô ta xem Cô ta có ra mắt máy không điều nó là thật à? Tất nhiên rồi <laughs> Em chào anh Ừ Mày để cho anh bốc lịch hơi lâu á Nhưng trong thời gian anh bốc lịch Em đã mang 70 tỷ của thằng Duy Nguyễn về cho anh Ờ Cú này là nó sắp mặt rồi Nhưng mà mày làm cái vụ này sao em đềm vậy Con gà em nuôi bên Duy Nguyễn Nó đẻ trứng vàng rồi Nó mang hết thông tin về cho mình Em còn liên kết thằng phó giám đốc bên Mỹ giá công ty phá sản chia 73 xong Hay Không uổng công tao cho mày qua Mỹ lâu nay Ờ, nhưng với 70 tỷ đó, anh tính làm gì? Đầu tư phòng gym tiếp à? Thị trường Việt Nam phòng gym bây giờ nó hết hot rồi. Bây giờ mày qua Mỹ, mày mở hàng loạt phòng gym giá rẻ cho tao. Ờ, ờ mà em thấy bên Mỹ tiệm nail cũng phát triển anh. Mày thích thì anh chịu. Lấy số tiền đó, mở hàng loạt tiệm nail. Thuê nhân công người Việt Nam, trả giá rẻ cho nó là được rồi. Ok anh. ngay cả tỳ hưu mà cũng bỏ mà đi nữa Ôi. phong thủy thì có ý nghĩa gì tình yêu trăng mặt chỉ là sự phản bội vô đi em Em chào sếp Anh đang làm việc với giám đốc ngân hàng Và tất cả những đối tác của anh Em mới giúp anh Cầm cái đống này đi bán cho anh Ủa, là sao sếp? Công ty mình phá sản thiệt hả anh? Anh nhờ thì em làm đi Anh không để ảnh hưởng tới anh em đâu Còn trong này là tất cả những tài sản bất động sản của anh Em hãy mở ra và cầm đến Ngân hàng Có người chờ Anh nói sao á Thì em nghe vậy Em theo anh bao lâu nay rồi em hiểu anh mà Giúp anh đi Đừng lo lắng nó cũng tán gia bại sản rồi Ta sẽ cho nó thêm một vố đau cuối đời nữa ơi ơi ơi Hả? Mày biết vụ ông Hoàng Kiều với Ngọc Trinh chưa Sao sao vụ ông Hoàng Kiều sao nè, Trên mạng đăng quá trời nè Từ lâu ông dính vô Ngọc Trinh xong á Là ông đi xuống hẳn luôn đó Ồ đàn ông mà mê lỗ Thì làm ăn gì Suốt ngày chỉ biết cấm đầu vào lỗ thôi Như tao nè Bề đây cho chắc ăn mày ơi Thì bởi tao nói Tiền nhiều làm gì Trời ơi mấy tên này mà hot gì Tin gì chưa Tin công ty mình nè Sao sao vụ gì Tin công ty mình còn hot hơn nữa Tin gì vậy mày Vụ gì Trời ơi không biết hả Công ty mình sắp phá sản hả mày Ừ Tao nghĩ là vậy á Chứ tao thấy bà Hương Trần bà lẹ lắm á Chưa gì bà bay qua Mỹ rồi đó Ủa vậy tháng này ai trả lương cho mình ừ. Tao nghĩ là tìm với khác đi Khi nào mà công ty kêu phá sản một cái á Là chuồn liền luôn Tao quyết định rồi Tao sẽ nộp đơn xin thôi việc Wow, cà phê mạnh dữ Quen sao Có nộp đơn xin thôi việc cho tao cho vui không Thôi, tao đang làm ở đây một hai năm rồi đại lãnh lương Tết rồi tao mới nghỉ hmm. Ủa, rồi tính ở lại làm Rồi ăn cám ở đây hay gì Ừ thôi, tụi mày nghỉ thì nghỉ đi Tao còn ở đây làm chưa gấp chiếc xe nữa What? Em nói đi công nợ bây giờ là bao nhiêu tỷ Được rồi anh biết rồi Tuần sau anh sẽ có tiền cho em Đừng có đòi nữa Không khí làm việc nặng nề quá ta Có uống Huay Sobot này bao giờ chưa? Dạ có uống rồi anh Anh không phủ nhận là công ty chúng ta đang khó khăn Nhưng mà anh chưa nợ lương của em ngày nào vả lại Anh cũng không tính là sẽ tin giảm biên chế Em suy nghĩ kỹ chưa? Dạ em nghĩ kỹ rồi anh Rồi cảm ơn em và tất cả Dạ anh Di ơi Cho em xin phép nộp đơn Em mà cũng gửi lá đơn này cho anh nữa à Còn ai nữa không? Dạ, của em Thay mặt công ty Anh cảm ơn các em về tất cả Ba lá đơn Đến cùng một lúc Còn ai nữa không các bạn Còn em đâu Ngồi chung nhóm mà Dạ em không có anh Em không hối hận chứ Dạ không rồi anh sẽ giải quyết cho các bạn Ê, Ê mày biết làm ở đâu chưa? chưa? Ồ, mày tính ở đây luôn hả? Thằng kia không mà là ăn cám hả? không mày? Làm sếp không dễ chút nào Chả lẽ BBT tới thời kỳ giảm cân rồi sao ta Mình kỳ vọng quá nhiều Đơn xin thôi việc Kính gửi ban lãnh đạo công ty BBT Tên tôi là Lê Lâm Sơn Em xin phép không làm nhân viên của anh nữa nhưng nguyện làm huynh đệ sống chết cùng anh. Trong mọi hoàn cảnh, xin được cùng sát cánh với anh, vượt qua mọi gian nan, khó khăn. Em bỏ Hằng Duy là sự lựa chọn đúng đắn của em từ đầu đến cuối đó Anh vào tù ra tội Nhưng anh vẫn đập nát được cơ ngơi của <laughs> nó Em luôn đặt niềm tin ở anh mà Em thông minh đó Anh sẽ cho em sang Mỹ Làm bà chủ Làm bà chủ gì? Tiệm nail <laughs> hoặc cao liệu có đủ sức giúp mình vượt qua hay không? Cuộc đời chưa phải phòng game đâu Alo Alo Em muốn gặp anh Thôi không có tâm trạng đâu em ơi Em sẽ chờ anh Chờ đến khi anh đến Cái gì Em nhất định sẽ chờ anh đến được rồi, anh biết rồi Tới rồi em, tới rồi em Quậy vô, quậy vô Bên đây nè đại hả anh? Đúng rồi đó Rồi tới rồi đó em Cảm ơn em, dạ. khỏi thói nha Cảm ơn anh nha <laughs> Có tiền mua sữa rồi, có tiền mua sữa Sao em hẹn anh ở đây? Sông có khúc, người có lúc anh nhìn lại anh xem Dâu anh kìa, tóc nữa Đâu còn xưng hùng như một thời được anh Mày đang đâu? Đứa mày Chuyện này là sao em? đó bằng nào vậy mẹ ông đại ca Trời. mẹ ăn cắp tiền công ty làm đồng nghiệp nữ mang bầu là tao thấy được cái độ khốn nạn của mày rồi chỉ có một điều là tao không ngờ là một thằng tập tạ như mày lại là con chó phản chủ mày dạ. ờ, đại ca à Đại ca muốn ăn thịt chó đúng không Mày đưa đây Mày không đủ tuổi giết gì Nguyễn đâu Em Chỉ có em Mới tiến anh một đoạn được thôi Trời muốn diệt gì Nguyễn trời muốn việc Di Nguyễn いっちうわうわ sao tụi bay hả muốn gì sao chơi nữa không tao muốn biết đại ca của mày là ai và tụi mày muốn cái gì mày không cần biết đại ca tao là ai hôm nay này đủ rồi tha cho mày á rút đừng để tao gặp lại cút bí đi mấy con chó Cảm ơn em Anh có sao không?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 hằng bất diệt cuồng si bằng cả cuộc sống vinh quang thành công quanh liệt mặc OG lên body dress miêu tim thốn thương anh đại ca ừ lúc nào rồi mà anh còn tập gym nữa hả công ty mình hoạt động lĩnh vực gì em thì kinh doanh phòng gym nè thực phẩm bổ sung nữa rồi em thấy rồi đó trên tay anh cầm bca anh ngại gì vết cắn của mấy con cá mập nó không dám trồi mình ra đại dương gặp anh hơn nữa, triết lý của anh là ghim phục vụ cuộc sống, thể hình nền tảng thành công trong cuộc đời. Có thể cuộc đời chúng ta không làm trùm, nhưng mà tập tạ sẽ giúp cho chúng ta có được một kiếp người đáng tự hào. Sơn ơi là Sơn, em nhìn đi, cuộc đời anh chưa đủ vết chém à. Hmm. Em nể anh thiệt đó ừ. Alo em hả? Anh ổn chưa? Cảm ơn Maybe nhiều nha Em yêu anh muốn em gặp thằng bột cũ của em Em biết phải làm gì rồi chứ ừ, Ok, em hiểu Alo Anh Duy hả Em muốn gặp anh Em có chuyện quan trọng muốn nói Ok, tốt lắm em Alo, Sơn hả? Anh Duy đang gặp nguy hiểm, đến cứu anh Duy. Em đang tính bán phòng kim bên quận 6 để giúp anh vực dậy công ty. Anh không phải là thằng ông đòi quà. Cái gì đã tặng rồi là không bao giờ lấy lại. Đây là tài sản duy nhất của em. Trên nhìn tướng số á, thằng lùng kia nó sống có thọ đâu. <laughs> anh không cần thì thôi Em cũng có hướng đi riêng của mình rồi Cảm ơn anh Ừ thôi được rồi Anh sắp có cuộc họp rồi Gặp lại em sau nha <laughs> Ok anh Chào baby Khờ thiệt Vô đi em Chào sếp Đây là báo cáo tài chính của công ty thời gian vừa qua Mời sếp xem Em nói sơ cho anh nghe đi À, à thưa anh Tình hình công ty thì đã ổn định lại Tuy có bị thu nhỏ một số đại lý thương hiệu Nhưng nhìn chung mức phân phối sản phẩm đã có xu hướng tăng đều trở lại Tốt Anh biết mà Bộ ba thằng Thánh bán đất như tâm tư vậy đó Cứ thế mà làm nha Cảm ơn em Dạ cảm ơn anh Đinh, em đi lấy giùm cho anh ờ, hộp thuốc đi em Dạ Khốn Tao yêu thương mày bao nhiêu năm nay Mà mày cũng không quên được thằng chó đó Chuyện gì vậy anh Em không hiểu chuyện gì luôn á Mày còn già mờ mà Chính mày với thằng duy Gài tao vô tù Tao mù Tao mới nuôi ông tay áo như mày <laughs> Cũng phải thôi Mười cái đầu của mày Đâu có bằng một cái đầu của thằng Duy Nguyễn đâu Làm sao mà tao có thể toàn tâm toàn ý yêu mày được Khốn nạn tao giết mày <laughs> Mày có ngon Mày đến mày giết thằng Duy đi Mày đàn ông mà Mắc mớ thì mày phải đánh tao Một con đàn bà Mày được lắm Tao sẽ cho mày với thằng bồ mày Chết một cách tấm phục khẩu phục Tụi bay đâu Ra lôi đậu vô cho tao Tao tự đi được Tao cho tụi bay xài thoải mái á tụ họp đàn em là hết cho tao xử gì Alo Alo Anh Duy hả Minh Lâm biết chuyện em với anh gài hàng hắn vào tù rồi Hả Em nói cái gì Em có sao không Em không sao Anh phải cẩn thận đấy Bình tĩnh bình tĩnh Để anh lo cho Thằng chó không ngờ mày tập tạ mà mày hèn đến như vậy Được rồi Đi đến kết cuộc này là do mày chọn nha Thank you.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 <laughs> Giờ phút này mà con chó bại trận như mày còn ảo tưởng Đang mơ về giấc mơ bên Mỹ xa hoa hả Cái thứ ngu như mày Cầm cái đồng tiền đi đâu đầu tư cũng lỗ hết á Tiệm neo mày nó phá sản rồi Nó phá sản rồi đó Con số không Mày đừng có lao Mày không tin á Thì mày đi hỏi đi Thằng em mày nó trốn như chuột ở bên kia kìa Còn tao Làm giàu trên mảnh đất quê hương Bằng bàn tay và khối óc chân chính Là cái điều mày không bao giờ hiểu Tại vì sao? Tại vì mày chỉ có cục cơ thôi cái não mà là tàu hủ Tao nói lần này lần thứ hai rồi Tụi bay Bò vậy Hốt xác nó về Cửa đang mở Hơ. à. hôm nay anh triệu tập cuộc họp này có một chuyện rất quan trọng anh muốn thông báo đến các em anh không muốn giấu các em công ty mình phát sản thiệt hả anh sếp ơi em muốn người xa sếp người xa mọi người đâu em muốn nhìn ngắm sếp mỗi ngày nữa em tào lao quá cứ để sếp nói xong đã có những cánh tay đắc lực như tụi em sao anh phát sản được nhưng mà em thấy anh cầm nhà cầm xe và nhân viên nghỉ hết rồi mà anh Vinh quang chỉ đến với người lại Công ty chúng ta không thể nào phát triển được nếu trong đó còn nằm một đống đứa nội gián và anh hải đi hết không sao anh chỉ cần người ở lại thôi vô đi em Xin chào mọi người để chiến thắng trong cuộc chiến này duy nguyễn đã chia làm hai mũi giáp công mũi số 1 chỉ đạo cho phó tướng hương trần đi qua mỹ khởi tố vụ kiện gian lận thương mại và thâu mua luôn công ty đối tác đang bị phá sản để từ đó xây dựng những sản phẩm cho riêng mình và phát triển kênh bán lẻ ở thị trường Mỹ, sau đó là Việt Nam và các nước khác. Mũi số 2 do Duy Nguyễn chính thức cầm quyền nhập vai và diễn sâu tâm trạng sụp đổ, bất lực vì hai mục đích. Một là lừa được kẻ thù đắc thắng, không đề phòng, từ đó lộ nguyên hình. Hai là nhận biết rõ ai là thù và ai là bạn, quét hết đống phản đồ nằm vùng trục lợi bên cạnh mình ổn định tình hình công ty và kiểm soát tài chính, doanh thu nhằm mục tiêu giúp công ty kinh doanh khởi sắc trở lại. và chờ mũi giáp công số 1 hoàn thành thì tung đòn tổng lực để kết liễu đối thủ. Tất cả đã quá thành công. Bây giờ anh thấy kinh tế của mình không ổn rồi Bây giờ mình chia địa bàn ra hoạt động đi Ok để em theo anh mà Ừ Bây giờ anh lo địa bàn quận chính Thủ Đức em lo Ok anh Ok quyết định vậy đi vé số đi vé số chiều sổ đi vé số, số đi vé số, đi bà con cô bác sổ bà ơi vé số chiều sổ đi vé số ơi Alo Em hả Anh đang đặt một phòng VIP ở khách sạn New World nè Mời em ăn tối Mọi thứ chuẩn bị xong rồi Bây giờ em đang ở đâu anh qua rước liền Cuối cùng em cũng đã có cơ hội được bên anh sao Không Anh chỉ muốn cảm ơn em thôi Tình cảm Trái tim anh giờ nó chết rồi em <laughs> Em giỡn thôi Để em cũng có chuyện muốn nói với anh Chuyện gì em Em quyết định sẽ bay sang Mỹ sinh sống bỏ quá khứ để làm lại cuộc đời Cái gì? Em nói thật à? Vâng Sống đó bao năm qua làm em mệt quá rồi Vậy thôi được rồi Anh chúc em mọi chuyện thuận lợi nha Một ngày nào đó Anh đi du lịch bên Mỹ Anh sẽ gặp lại em Cảm ơn anh Rồi tạm biệt em Đi nhanh vậy trời Thôi Đó cũng là một kết cục tốt cho em Xong chưa? Anh đã đặt một phòng VIP ở khách sạn Continental ngoài Đà Nẵng rồi đó Vé máy bay cũng mua rồi Còn chờ cái gì nữa đi xỏ đi 15 phút nữa anh tới nha <laughs> Gái thôi mà Không con này thì con khác Cái gì vậy mày? Mày đang bay hả? Trời ơi, sống phim đồ ông nội ơi à, Mẹ mày sâu, mày sâu cái này mà lộ lên mạng là mày tụi bay chết hết Nghe, sáng này không lương Cắt Không có con đường kinh doanh nào có thể vinh quang một cách bằng phẳng Kẻ thù sẽ ám hại bạn mọi lúc mọi nơi Giàu thì nó ghét, đối rét thì nó khinh Còn thông minh nó sẽ tìm cách tiêu diệt Thành công không phải xưng hùng tranh bá trên thương trường Mà chính là không thể bị đánh bại Một doanh nhân thành đạt và cũng là một chiến binh kim mơ đẳng cấp Với một cái đầu lạnh, những khối cơ cứng và một trái tim máu lửa với nghề Di Nguyễn sẽ tiếp tục viết lên những câu chuyện huyền thoại của người khai phá và chứng minh cho thực tiễn triết lý ghim phục vụ cuộc sống khỏe đẹp thành công đẳng cấp Mời các bạn theo dõi một nửa còn lại sẽ tái hiện trong những bộ phim khác cũng do Thành Online ấn hành và xuất bản Xin cảm ơn lỡ đắt rồi thôi Nó mới công trà hết cái đánh ra bị trà làm sao mà để lộ hai cái đầu tiên thôi Trời trời trời trời buồn gạt chó phản chờ đó hả buồn thiệt vậy buồn thiệt còn lấy cái đầu dạ dạ. các bạn thấy không quýnh chơi rồi đó chơi chơi chơi chơi. hai bên cũng mắc luôn trăm tỷ không răng không sao quất một thằng hợp bạ như mày lại là một con chó phản chủ đại ca hả kính lại mặt mày đúng không? Con ghét.